soi kèo phạt góc trận Croatia gặp Maroc tranh giải ba World Cup 2022 diễn ra vào 22 giờ đêm nay ngày 17 tháng 12. Nhận định trước trận Cả Croatia và Maroc đều đã có một hành trình ấn tượng tại World Cup năm nay. Đương kim á quân Croatia vẫn thể hiện được sự già dặn, lì lợm để góp mặt tại bán kết cũng như là sau hai trận đấu kéo dài 120 phút và trải qua những loạt sút luân lưu. Trong khi đó, Maroc thực sự là một hiện tượng ở giải đấu năm nay. Hakim Ziyech và các đồng đội đã làm nên lịch sử khi trở thành đội bóng châu Phi đầu tiên lọt vào bán kết một kỳ World Cup. Do vậy, trước nhà đương kim vô địch Pháp quá mạnh, Maroc đã không thể tiếp tục câu chuyện cổ tích của mình. Trong khi đó, Croatia đã để thua Argentina, sở hữu một Lionel Messi quá đẳng cấp. Ở vòng bảng, Croatia và Maroc đã hòa nhau không đều. Đây chính là bất ngờ lớn khi đội tuyển châu Phi có thể giành điểm trước đương kim Á quân, cho dù bị đánh giá thấp hơn nhiều. Trận đấu sắp tới hứa hẹn sẽ vô cùng hấp dẫn khi Croatia sẽ dành sự đề phòng nhiều hơn cho Maroc. Với những nhân tố chất lượng, Luka Modric và các đồng đội được đánh giá có nhiều khả năng giành phần thắng. Tuy nhiên thì Maroc với sức trẻ của mình hoàn toàn có thể đá bung lụa ở trận đấu cuối cùng. Trên thực tế, Maroc là đội chơi chuyên gia phòng ngự, nhưng khi cần thì đại diện của châu Phi vẫn có thể chơi tấn công, ép sân đối thủ và tạo ra những cơ hội trong đội hình sở hữu nhiều cầu thủ tốc độ, kỹ thuật và có nhãn quan chiến thuật tốt. Vấn đề lớn nhất của Maroc đó là khả năng kết liễu đối thủ. Nếu như đội bóng này khắc phục được điểm yếu này, họ hoàn toàn có thể giành chiến thắng trước Croatia ở trận đấu cuối cùng của mình tại World Cup. Các cầu thủ Maroc cũng đang rất sung sức để tiếp tục làm nên kỳ tích tại một kỳ World Cup nếu họ giành được hạng 3 trước Croatia. Niềm tự hào châu Phi đang chờ được bùng nổ ở trận đấu tối nay. Maroc sẽ ghi bàn trước. Từ đầu World Cup 2022, có 3 trên 6 trận đấu của Croatia khép lại với tỷ số hòa không đều tính trong 90 phút chính thức và có 3 trận còn lại thì đại diện của xứ Ban Căng bị dẫn bàn trước. Nếu tính cả trận đấu với Brazil, hòa 0-0 sau 90 phút và hòa một đều sau 120 phút thì số lần bị dẫn bàn trước của Croatia đã lên đến 4. Chính xác thì Croatia đã không ghi bàn trước ở trong 10 trận đấu gần nhất tại đấu trường World Cup. Bên kia chiến tuyến, Maroc đã mở tỷ số ở 6 trên 9 trận đấu vừa qua không tính những trận hòa không đều. Riêng tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh lần này, Hakimi và đồng đội đã vươn lên dẫn bàn ở 3 trên 6 trận đã chơi. Hai trận còn lại hòa không đều và trận thua Pháp 0-2. Ngay cả trận thua Pháp thì Maroc cũng đã chứng minh nếu thích thì họ có thể kiểm soát bóng và tấn công chẳng kém gì ai. Còn Croatia gần như chắc chắn sẽ giữ nguyên lối đa an toàn. Chắc chắn bởi vì thiếu những tiền đạo thực sự chất lượng có thể tấn công chủ động. Bởi thế, quý vị và các bạn sẽ đừng ngạc nhiên nếu Croatia lại một lần nữa rơi vào tình cảnh phải bám đuổi tỷ số. Trận đấu sẽ có ít phạt góc tính trong 90 phút. Sau 6 trận đã qua tại World Cup 2022, Croatia đã tạo ra tổng cộng là 22 quả phạt góc, tức là trung bình mỗi trận có 3,67 quả. Trong khi đó, số lượng phạt góc mà Maroc được hưởng mới chỉ là 9 quả sau 6 trận. Trước đó tại vòng bảng, Cuộc đối đầu giữa hai bên đã khép lại với tổng cộng là 5 tình huống phạt góc được thực hiện và đều thuộc về Croatia. Tính ra thì 5 trên 6 trận đấu của Croatia ở World Cup đã khép lại với chỉ tối đa là 7 quả phạt góc. Về phần Maroc thì ngoại trừ trận đấu với Croatia, còn lại hai trận khác là gặp Tây Ban Nha và Pháp, không có nhiều hơn 8 quả phạt góc tính trong 90 phút. Mà Tây Ban Nha chỉ giỏi chuyền bóng chứ sức tấn công được đánh giá cao còn Pháp thì ai cũng biết đã lui về phòng ngự, thi đấu thực dụng sau khi chiếm ưu thế ghi bàn. Nói cách khác, các trận mà Maroc góp mặt dường như chỉ nổ góc nếu đối thủ của thầy trò huấn luyện viên Rigrogui sẵn sàng chơi tấn công giống như là Bồ Đào Nha, Bỉ hay là Canada mà Croatia có vẻ sẽ không thi đấu như vậy. Thêm nữa là mức tỷ lệ tổng phạt góc trận này chỉ là 8 hòa cùng với điểm ăn thấp ở bên phía dưới cho thấy khả năng trận đấu nhiều góc không được đánh giá cao. Maroc sẽ nhận nhiều thẻ hơn trong 90 phút. Nếu tính về giá trị quy đổi thì đôi bên không nhận nhiều thẻ phạt từ đầu World Cup 2022 đến giờ. Cụ thể, Croatia mới lĩnh tổng cộng là 8 thẻ vàng, còn Maroc có 5 thẻ vàng cùng với một thẻ đỏ, tức là 7 thẻ vàng. Ở trận vòng bảng giữa đôi bên, Croatia cũng là đội duy nhất bị phạt thẻ, có một thẻ vàng. Xong, đó mới là trận thứ hai tại World Cup năm nay. Croatia đã thắng đối thủ về chỉ số thẻ vàng tương đương với thành tích của Maroc. Vì thế mà về mặt lý thuyết thì tỷ lệ hòa được thua 0-0 về thẻ phạt là hợp lý nhất cho trận này. Tuy vậy, việc Maroc nhận được nhiều thẻ hơn xuất hiện ở hai trận gần nhất tứ kết gặp Bồ Đào Nha và bán kết gặp Pháp. Cộng thêm với chuyện Maroc đang chấp thẻ cho dù ít ỏi là 1 trên 4, nhưng vẫn phần nào hé mở kịch bản Maroc sẽ bị trọng tài phạt thẻ nhiều hơn Croatia trận đấu sẽ có dung bàn thắng. 9 trên 11 trận tranh hạng 3 gần đây ở các vòng chung kết World Cup đã xuất hiện bàn thắng trong khoảng thời gian từ phút 70 cho đến hết hiệp 2. Bên cạnh đó thì các trận cuối cùng của Croatia ở 8 giải gần nhất mà họ tham dự, tính cả vòng chung kết cho lẫn vòng loại, đều có sự thay đổi tỷ số trong 20 phút cuối hiệp 2. Với những gì đã xảy ra ở trận gặp Pháp thì có thể tin rằng đến cuối hiệp 2 trận gặp Croatia mà Maroc chưa thể có chiến thắng trong tay Họ sẽ tấn công mãnh liệt cho dù đồng nghĩa với nguy cơ bị thủng lưới thêm như là trước Pháp. Nhưng bước đầu họ sẽ lại ghi được bàn muộn như là trước Canada. Vì thế mà hoàn toàn có thể chờ đợi việc trận đấu có bàn thắng muộn, đặc biệt là trong trường hợp cuộc chơi không được định đoạt sớm. Những thông tin về lực lượng của Croatia và Maroc Với việc mạo hiểm sử dụng các cầu thủ chưa thực sự đạt thể trạng tốt nhất trong trận đấu với tuyển Pháp khiến cho tình hình lực lượng của tuyển Maroc bị ảnh hưởng nghiêm trọng một trong số đó đó là đội trưởng Roman Saiz, người đã phải rời sân chỉ sau hơn 20 phút và khả năng góp mặt ở trận này đang bị đặt một dấu hỏi lớn. Một cầu thủ khác chơi ở hàng phòng ngự đó là hậu vệ Maraui cũng gặp vấn đề và đã bị thay thế sau hiệp 1. Trước tình cảnh đó thì nhiều khả năng huấn luyện viên Riragui sẽ có nhiều sự thay đổi trong đội hình ra sân ở trận này. Đây sẽ là một trận đấu khó khăn. Hiện tại thì đội đang có rất nhiều những ca chấn thương. Tôi và cả đội đều muốn có chiến thắng nhưng tôi cũng muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ chưa được tận hưởng bầu không khí tại World Cup vì họ xứng đáng với điều đó. Ông Rigagui khẳng định. Bên phía Croatia, huấn luyện viên Zlatko Dalic chắc chắn sẽ không có được sự phục vụ của tiền đạo Marcelo Brozovic vì lý do chấn thương. Ngoài ra, hậu vệ trẻ Vardion cũng bỏ ngỏ khả năng ra sân. Anh đã phải tiêm thuốc giảm đau để chơi hết bán kết và nhiều khả năng sẽ phải nhường lại vị trí cho một cái tên khác. Trận tranh hạng 3 World Cup 2022 sẽ được diễn ra trên sân vận động Khalifa. Trọng tài của nước chủ nhà Qatar, ông Abdul al jassim đã được phân công là người bất chính. Nhận định và dự đoán kèo phạt góc Theo các sàn giao dịch châu Á, Croatia được định giá cờ trên trước Maroc ở kèo phạt góc với mức chấp là 0, 1.5. Theo đánh giá, Croatia sở hữu lực lượng nhỉnh và đẳng cấp hơn so với Maroc. Với sự phục vụ của hai bên cánh chất lượng từ Luka Modric, Barisic có được thế trận tấn công khởi sắc và hy vọng mang lại một số tình huống phạt góc. Hơn nữa thì Croatia sở hữu tinh thần chiến đấu vô cùng quyết tâm, hòng trả được món nợ rơi tại vòng bảng. Bằng chứng đó là chiến thắng kiên cường ở trận bán kết. Do vậy, đội bóng của luyện viên Dalek đã cho thấy sức mạnh của họ phần lớn lại nằm ở hàng tiền vệ, nơi có Luka Modric và Kovacic. Do vậy mà việc kiểm soát bóng và phòng ngự luôn là ưu tiên hàng đầu của Croatia trận này. Thực tế cũng cho thấy là Maroc không quá nổi bật trong việc mang lại nhiều quả phạt góc. Ở ba lượt trận gần nhất, họ đều lép vế ở kèo phạt góc trước Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha. Do vậy, với mức chấp trên sẽ là sự lựa chọn tin cậy hơn. Các chuyên gia khuyên lựa chọn Croatia âm 1.5. Nhận định và dự đoán tài xỉu phạt góc. Tỷ lệ tổng phạt góc được niêm yết ở mốc là 8 quả. Với tính chất căng thẳng và đầy toàn tính của một trận tranh hạng 3 World Cup, nhiều khả năng hai đội sẽ không chơi tấn công ngay từ đầu. Khả năng cao sẽ là thế trận chặt chẽ và chờ đợi thời cơ. Do vậy mà việc từng bừng phạt góc cũng khó xuất hiện hơn. Thống kê cho thấy là có 5 trên 6 trận vừa qua tại World Cup của Croatia ghi nhận có dưới 8 tình huống phạt góc mỗi trận. Trong khi đó, cả 4 trên 6 trận World Cup của Maroc đều kết thúc với kịch bản là xỉu phạt góc. Các chuyên gia khuyên lựa chọn tài xỉu phạt góc, chọn xỉu 8